Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và hôm nay chúng ta sẽ chơi một con tướng mới Thì có lẽ hôm nay mình sẽ đánh Có nhiều bạn kêu mình đánh đánh thử con ờ, Từ từ từ mình bóng lại à, Đánh thử con Orochi này Hiện tại là mình ờ, Cũng chưa đánh thử con này bao giờ Nhưng mà để coi Sao tay cầm nó dần ra rồi thì hôm nay mình sẽ đánh thử con này và đánh thử ba chế độ khác nhau 1 v 1 2 v 2 và 4 v 4 thì trong những ngày tiếp theo mình sẽ luôn làm những tập đánh nhiều con tướng để xem mỗi con tướng nó sẽ có sự khác nhau như thế nào và nó nó một cái sự nét riêng của mấy cái căn này như thế nào đặc sắc hơn hay không ok để xem mình có đánh thắng rồi thanh niên này hay không chứ là hôm qua mình có để một số comment của các bạn nói về cái cách đánh những con này và phải nên để ý cái thể lực của nó nữa mỗi con này sẽ có thể lực cái thanh thể lực riêng của nó thì cũng đúng nhưng mà cái hôm qua con kia cách đánh nó cũng khá là aggressive cái cách đánh nó cũng rất là dũng mãnh cho nên ờ, để coi là Ôi. Ôi. Ôi, ôi, ôi, ôi. ôi, Ồ, thắng rồi, ngon rồi. Con này cũng khá là mạnh mẽ, nhìn cũng ngầu phết. một round Ủa, sao tay cầm nó chơi dữ ta đánh mấy này căng quá ơi coi lót xuống đây nữa hả đó ờ, quá đẹp quá đẹp cũng gần hết máu không sao tài lực nó cũng bồ lại rồi mình sẽ chơi uh, chế độ 4 v 4 xem nó có cái gì khác không có lộn 2 v 2 chứ nhầm đây đánh vô anh chàng khác I'm gonna stream Hybrid now ờ, v 3 bấm này để uh, coi cái uh, đồng đội coi cái rank của đồ vật của đồng đội bạn như thế nào mình thích cái cái vụ mà vô game như thế này nha nhìn nó ngầu phết đấy chứ chết rồi chết rồi bù đâu rồi hai đánh một không chột cũng què nice wow wow ngầu phết đấy chứ hello này không biết có mấy cái mà kiểu như ờ, giơ tay chào hay là mấy cái kiểu như mà emote á kiểu uh, emo uh, kiểu kiểu như là cảm động hay gì á nói chung là để thể hiện cảm xúc á ơi mình chém chậm quá ơi ờ Rồi thanh niên này cần tim rồi Gánh tim rồi gánh tim Nó không mất máu luôn Hay hay thằng này có vẻ đánh có chuyên nghiệp á Hay này đánh hay á Nhìn có vẻ hay Cái con này con ờ, để là mình có lát mình coi xem cái con này con gì để ờ, Tôi quay những tập sau cho các bạn coi Ok cầm tới hai kiếm Hình như là Beastkeeper hay sao người giữ hòa bình nhưng mà mình chết rồi ồ nó bị revive mình được luôn nhanh vậy ô thằng này nó có vẻ nó bị revive nhanh thiệt luôn á không nhận thấy này thấy Nice Tìm hay lắm Ôi cái mặt mình mất luôn rồi Giống người chết hả Round 3 Yolo mấy đứa Yolo hồi máu ờ, ở lộn hồi thể lực thôi hồi lẻ đi hồi lẻ đi yeah thắng luôn ngon mình mém chết mỗi lần đuối là đuối ờ, là như thế này không ba quá đẹp giờ chúng ta sẽ chuyển sang đánh 4 ờ, với 4 để coi nó có cho mình cái gì nữa mình coi nâng cấp Ồ, oh, tăng cấp lên level 3 luôn rồi, nó cho mình cái biểu tượng Recruit Bird to unlock gear and customize Bạn phải uh, uh, bạn phải tuyển quân hàng này thì bạn mới được phép Mặc đồ đó, vừa mới vô chế độ 4 ờ, với 4 và vừa mới tìm mấy cái phòng game ờ, cái cái chế độ này hôm qua giờ nó đang bị lỗi uh, tìm phòng hay sao á là nó tìm phòng hơi lâu tiêu được tới game nhưng mà đứng luôn nhưng mà hôm nay có lẽ nó fix cái lỗi này rồi và chúng ta thấy chơi thoải mái ồ oh, team mình uh, ờ, ology hết hai ba hàng rồi <laughs> các bạn team bên này khoái rồi khá ghiền uh, ology ha revenge mode real nếu đánh 1-1 sẽ được nhiều tiền hơn Cái này phải học combo cái kiểu nữa Cũng khá là dài dòng Người trước giờ mình là chuyên về mấy game bắn súng hơn mấy game này cũng khá là khó chơi Mình cũng đang rất là tập làm quen với những tựa game này Ủa, gì Ủa đang đánh luôn á hả? Ủa đang đánh luôn á hả? vô ngay giữa trận, à chắc mình vô giữa trận lên nào anh em thằng này bên đội mình nó mất luôn mấy thằng ờ, đội luôn rồi bỏ đi bạn bỏ đi bạn đi chiếm điểm đi ơi ơi hình như mình nãy mình giết đường kia đúng không execution man oh đẹp vãi nãy mình giết luôn thằng kia rồi team double kill man đó shut down shut down luôn này được điểm shut down đau quá ô đâm ngược con sau like a boss thôi thằng tướng đằng kia kìa để mình chạy là quốc nó coi bố đó bố bồ quốc chúng mình luôn cái tục là <laughs> bồ đuối rồi bồ đuối rồi bồ bồ rút về rút về đi rút về đi hồi sinh hả nó quất thằng bồ mình xong giờ nó nó hồi máu luôn nè chém đứt đầu nha con ủa sao à recovery network connection what the fuck các bạn không cảm mạng mình hơi lâu hơi khoai khoai vai cái nhẹ ô oh, mình là kêu xíu rồi mình được kêu xíu rồi ngon tìm hay quá đúng rồi đúng rồi đúng rồi hồi hồi hồi thấy được rồi kiếm điểm đi kiếm điểm đi tim mình trên cơ nó mà sao đánh yếu vậy đồng đội ở đâu đồng đội má đồng đội quốc chúng mình hoài ta ờ chết luôn rồi base penalty bị mất mất mất vị trí là cũng bị trừ điểm luôn trừ điểm ké luôn căng ha hồi sinh nó nhẹ thôi có chúng ta có smoke bomb đúng là người, người giật hồi đó không dùng mà bóng choáng mà có smoke bomb ha sau này chị chỗ là sao mày hèn vậy thôi chứ à hiểu rồi smoke luôn là khi nào để bạn bỏ chạy á chứ nếu mà mình chém chúng đồng đội mình đâu đâu bị mất má ở ờ, đó ôi Ủa sao hai thằng đó xuất hiện vậy ba thằng luôn ôi rồi chết rồi tim gãy rồi tim gãy rồi không không được hồi sinh luôn nó gần được ờ, một một ngàn điểm rồi chết rồi tim ơi tim ơi lên tim ơi ơi vãi cá té nó té nè nice chiếm đi chiếm đi chiếm đi Rồi nó có skill nữa Nó lên tới skill luôn rồi Ồ nãy mình giết chứ, giết kia luôn chứ Điểm B đi, chiếm B đi, rút rút lại thôi một bé double kill rồi chết luôn thằng kia chết rồi chiếm lên b đây trap watch kill watch trap double kill gì nè đang có điểm lại nè đúng rồi tím chen lên b đã bị chiếm yeah cho mình coi điểm c chiếm cho ta điểm C chiếm rồi điểm C chiếm rồi mình đang có mình đang có BB với C rút rút đi rút đi rút đi đi chiếm điểm rồi đó mình đi chiếm ờ, đi chiếm điểm ờ, A coi bỏ đây má bị cái mình máu yếu quá Chơm lại rồi No respawn Bị thua ngược lại luôn, đánh tự đánh comeback rồi chứ Mất điểm B rồi mấy đứa ơi Mất điểm C luôn Căng, thua rồi Lần này thua rồi, căng rồi, căng rồi mấy đứa ơi GG nói chung là team cũng đã cố gắng hết sức rồi mở mình mình giết 7 mạng luôn chết ba mạng mà vô giữa trận nói chung là vậy cũng hay lắm rồi uh. Ồ oh, lên level 4 luôn Symbol Emblem Game cũng hay chứ Ok cách lại là mình sẽ tạm thời chơi con khác đi Rồi mình sẽ quay lại với con này sau Con này có vẻ như đánh mình đánh không hợp với mình lắm